mới có 20 tuổi thôi mà dạ tại à, lúc mà con đăng ký thì con nghĩ là sẽ khoảng 3 đến 4 năm mới tới lượt mình thì con đăng ký trước kiểu là giành chỗ không giành chỗ cái ờ. may mắn sao chương trình gọi và con cũng đăng ế nữa <laughs> yeah, dạ, thật ra thì vừa rồi thì em có giới thiệu về anh trai mưa thì anh cũng có hình dung một cái câu hỏi tại vì anh có suy nghĩ mà thì không biết là anh trai mưa của em thì tại sao mà hai người thân với nhau rồi có cái tên là anh trai mưa Ờ, gọi anh trai mưa kiểu một cách vui thôi chứ không có kiểu anh sợ ừ, kiểu mối quan hệ này, kia đúng không dạ không chứ không phải là kiểu có mối quan hệ gì đó mờ à, ám là ấy thôi ấy ấy thôi đó mà <laughs> dạ. Trời ơi, cô bé xinh xắn quá Mời nhà trai giới thiệu về mình Dạ, à, lần đầu tiên đến với chương trình thì à, cho phép em à, xin gửi lời chào đến anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân, ừ. bạn nữ phía bên kia cùng toàn thể các khán giả ở trong trường quay ngày hôm nay. Tôi tên là Mai Duy Thành, sinh năm 1993, năm nay 27 tuổi. Thì cấp bậc hiện tại là trung úy, chức vụ là chính trị viên đội xe tổng hợp. Hiện đang công tác tại trung đoàn 935 sư đoàn 370. Hiện tại đơn vị đóng quân tại địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Thì về Quê quán của tôi thì tôi ờ, sinh ra tại ờ, Quảng Bình, lớn lên tại ờ, Lâm Đồng và hiện đang công tác tại Biên Hòa. Bây giờ mình hết rung chưa nè, mình tự giới thiệu về bản thân mình. Dạ. Dạ con chào cô, con chào chú Quyền Linh. À, con chào tất cả mọi người đang có mặt tại đây và chào anh bên kia nhé. À, con xin tự giới thiệu con là Lê Hoàng Anh. À, năm nay con 20 <laughs> tuổi, hiện tại con đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành dược. Con đang học tập tại Bình Dương và quê quán của con thì dạ con ở Quảng Trị ờ quang tri á dạ. ờ quang tri nhưng mà cô hỏi nè lý do gì mà hôm nay con lại tham gia chương trình bạn muốn hẹn hò mới có 20 tuổi thôi mà dạ tại vì uh, lúc mà con đăng ký thì con nghĩ là sẽ khoảng 3 đến 4 năm mới tới lượt mình thì con đăng ký trước kiểu là dành chỗ cô dành chỗ ờ. cái may mắn sao chương trình gọi và con cũng đăng ế nữa <laughs> rồi rồi ngày hôm nay á, là lúc mà khi mà con có biết là mình đăng ký là mình sẽ đăng ký ở cái số đặc biệt dành cho các chiến sĩ ờ, quân đội nhân dân Việt Nam không? À dạ con biết con, con nguyện biết. cũng con cũng thích về nguyện vọng của con là con ờ, yêu chú bộ đội đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Lý do? Điều đầu tiên con thấy là trung thủy, làm việc kiểu à, ừ. nghiêm túc. Ừ. Ông qua đây đi tôi nói ông nghe nè. À qua bản coi đi nha mặt ừ. gái luôn hả? Trời ơi bé gái mà, đúng không? Bé gái Trời 20 ơi. tuổi và rất là đáng Trời yêu. Trời ơi. Xinh Trẻ dữ vậy con, quá ừ. xinh luôn vậy đó. Đó. Mặt nét lắm nha. Con cảm ơn chú. <laughs> Nhưng mà sao uh, hồi đó giờ con có người yêu chưa? dạ con cũng uh, nói thiệt là tính thời điểm hiện tại là con cũng được ha 20 năm là độc thân FA 20 năm ha, FA hả? Đó, 20 tuổi cái là con chưa có người yêu luôn Dạ đúng rồi, chưa cờ rớt hay là kiểu đường này kia luôn Thực sự mới chú nhìn đó Hôm nay tôi rất là tự tin về được cái bên rồi. đàn gái nhà tôi ha Chú uh, chú bộ đội đây để coi coi tình yêu chú thế nào Em trai, có mấy mối tình rồi? Thưa anh Quyền Linh thì uh, em uh, trải qua được uh, hai mối tình rồi hai mối rồi mối thứ nhất là mấy bao lâu dạ mối thứ nhất thì được ờ, khoảng ờ, hơn một năm ừ, mối thứ hai trải qua à, được ờ, khoảng 6 tháng lý do chia tay vậy dạ về lý do chia tay thì thật ra là cơ bản là vì khoảng cách xa nhau thì đối với mối tình thứ nhất thì cô gái đó thì ở tại lâm đồng còn em thời gian đó thì học ngoài hà nội ừ. nên là thì... À. trời ơi gì? sao mà cách lòng hả gái ở đâu vậy con ở đâu con? Dạ con ở Quảng Trị Tức là quê là ở, ở Quảng Trị Nhưng mà hiện nay con đang ở đâu? Bình Dương Bình Dương chỗ Bình Dương. nào? Thủ Dầu Một Thủ Dầu Một có gần không? Dạ cũng ờ, không xa lắm ạ Rồi vậy được, vậy khỏe re rồi Chào cưng Trời ơi Nhìn em như vậy nghĩ em cỡ 22 tuổi thôi Thực sự chàng trai rất là trẻ trung luôn ha ừ. Em tưởng tượng cô bạn bên đây như thế nào? Dạ vừa rồi thì em ờ, có nghe giọng nói thì em thấy giọng nói bạn khá là dễ thương ạ Quê gốc em ở đâu? Dạ quê gốc của em ở Quảng Bình Quảng Ồ, Bình. Vậy dạ bên kia Quảng, Quảng Bình Trị. với Quảng Trị gần nhau không? Dạ sát nhau ạ. Sát nhau luôn hả? Dạ vâng ạ. Ồ vậy là hay quá. Em có điểm mạnh điểm yếu gì à, thông báo cho bà mối biết đi. Dạ về điểm mạnh của em thì à, mang à, tính chất đặc thù công việc thì em có trách nhiệm cao đối với công việc, ừ. hai là tỉ mỉ cẩn thận. về tính cách cá nhân của em thì luôn lạc quan, vui vẻ, hòa đồng, ghen đúng lúc đúng chỗ và ừ. có lý do của nó. Ừ. Vâng rồi cái ờ, thôi bây giờ để mình nghe cái ờ, cái cái cái ưu khuyết điểm của bạn nữ nghe sao nè con nói cho bạn bên đây nghe nè dạ ưu điểm của con là biết nấu ăn sống ờ, trong là gọn gàng ngăn nắp sạch sẽ ừ. rồi biết biết đàn rồi biết hát cái mẫu đàn ông lý tưởng của con là như thế nào con có một cái ngoại hình khuôn mẫu nào không thích uh, nét của hàn quốc hay là của hường công hay là của uh, diễn viên điện ảnh quyền linh con thích kiểu việt nam kiểu uh, rắn chắc mạnh mẽ khỏe mạnh rồi vậy ừ. đó cao hơn con con cũng thấp cho nên anh đứng mai mốt mà ví dụ về mà có ấy là nòi giống nó cũng cải thiện chứ à, à cải thiện nòi giống đúng không con mét nhiêu nè dạ con mét ba bên đây nhiêu uh, em trai cao mét mấy dạ thưa anh uh, quyền linh thì à, em uh, cao một mét sáu mươi chín chín ạ bạn nói là những cái mà mong muốn của bạn gái về cái hình mẫu người con trai đàn ông như vậy thì em thấy em tương thích là bao nhiêu phần trăm Dạ em nghĩ thì ờ, chắc cũng khoảng được uh, ít nhất là 70% ạ. Cái mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Thì, uh, thật ra từ hồi giờ thì em chưa xây dựng cho mình một cái hình tượng một, một cái hình mẫu lý tưởng nào hết. Em vẫn nghĩ là quan trọng nhất là về vấn đề tình cảm. Ừ. Nhưng mà ngoài ra thì em vẫn hy vọng là người bạn gái của em về ngoại hình thì cũng dễ nhìn một tí. Ừ. Đừng quá xinh quá đừng quá xinh hả? Vâng. Tại vì đôi lúc do cái đặc thù công tác của tụi em á ừ. thì đôi khi thì À, người ta ở ngoài thì có thời gian dành cho bạn gái nhưng là tụi em lại đang bận hôm đó là phải đi trực Ừ. À. Ờ, không được xinh quá tại ừ. sợ không lo được rồi mất công ghen Trời, ha mệt thương dạ, vâng. mệt mỏi ừ. ừ thôi thôi được rồi bây giờ à, mình hỏi ý kiến người thân đi đúng rồi đúng rồi, rồi. em trai đi với ai dạ à, thưa anh của linh thì hôm nay đi với em thì có thủ trưởng và các đồng chí đồng đội cùng công tác tại trung đoàn 935 mời thủ trưởng có ý kiến ạ à? kính thưa chương trình Kính thưa à, anh Quỳ Linh, chị Hồng Vân cùng toàn thể các vị à, khán giả đang ngồi trong trường quay cũng như là các bạn khán giả trên màn nhỏ. Tôi tên là Nguyễn Văn Công, hiện tại đang là cán bộ quản lý chỗ đồng chí Thành. Thì đến với chương trình ngày hôm nay thì à, trước tiên thì xin phép có đôi lời về chỗ đồng chí Thành. Về đồng chí Thành thì tính cách rất là vui vẻ và hòa nhã và không bao giờ có nóng nảy gì hết, nhẫn nại và kiềm chế rất là tốt. Đấy, thật sự đó là một cái ưu điểm mà tôi thấy và cái ờ, khuyết điểm nổi bật mà của đồng chí Thành đấy là e dè trước ờ, phụ nữ. Đối với anh em con trai đồng trung đội rất thoải mái nhưng trước mặt phụ nữ là nhút nhát. Và đó chính là lý do mà đồng chí Thành ờ, có mặt ngày hôm nay. À. Và về bạn gái ở đây thì theo cảm nhận của tôi thấy là rất là hợp với cho đồng chí Thành. Cũng mong là À, trong đơn vị chúng tôi là có một hậu phương vững chắc và an tâm công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xin cảm ơn. Thôi, cảm ơn thủ trưởng Và con đi với ai nè? Dạ, hôm nay con đi với anh trai mưa và một dàn em gái mưa Anh trai mưa với em gái mưa luôn? Một dàn em gái mưa của con Một dàn em gái mưa của con Còn à, um, sấm đồ này kia là mới bấm nút sau mới, mới gặp sao cô À, anh đó là anh trai mưa hả? <laughs> Sao lại là anh trai mưa? Thì hai dạ. đứa gặp nhau dưới mưa <laughs> ờ, Như là nãy với ờ, Bạn Quyền Anh đã nói rồi Là anh trai mưa mấy bạn đi chung ở đây Dạ thì con có đôi lời nhận xét tới ờ, bạn Hoàng Anh Dạ bạn Hoàng Anh là ngoan rồi Hạt hà, tốt bụng Từ lúc cũng uh, giúp đỡ mọi người xung quanh ừ. Dạ em ấy học thì ờ, rất là giỏi ừ. Dạ. Còn uh, nhận xét bên uh, anh trai bên đây thì uh, nhìn là đẹp trai Đẹp trai ha Dạ ừ. uh, Con cũng uh, sao con cũng mong là hai bạn hôm nay thì uh, sau chương trình thì uh, về cho cho nhau khoảng thời gian để ờ, mình tìm hiểu thêm sau đó thì mong mà hai bạn cũng ờ, đến nhau một cái hạnh phúc tốt đẹp dạ, rồi. dạ con cảm ơn rồi cảm ơn con dạ. thành nghe chữ anh trai mưa thành bị thốn tim không cảm giác làm sao nè cảm giác cũng có cái gì đó suy nghĩ suy nghĩ đúng không dạ vâng chút xíu hỏi nha chút xíu mở rào cái mình hỏi liền mở <laughs> rào ông mới lòng mồ hôi quá à tôi đứng kế bên mà tôi cũng bị mồ hôi nè rồi mở rào bắt đầu đi thành dạ. tới luôn tới luôn bay tới anh chào em dạ hôm nay thì lần đầu tiên ờ, được gặp em anh có một làng hoa với lại một quyển sách để dòng sách anh có viết vài dòng dạ em cảm ơn ừ. rồi để đây con để đây rồi đó dạ. nhận sổ nè rồi trao quà của mình luôn Vậy dạ, rồi em cũng có một món quà nhỏ thì tặng đến anh là em nghĩ cái này ờ, không có lớn lao nhưng mà khi anh cần là có nó liền anh cầm đây cái gì dạ. vậy mở ra đi con cái gì con đây đây là kiểu dụng cụ y tế mỗi lần anh cần cái gì là nó có rồi hai bạn ngồi đối diện với nhau tâm sự đi đó mình cảm nhận về nhau lần đầu tiên gặp mặt như thế nào anh nói trước đi hiện tại em rung em không có nói được gì <laughs> à, không sao đâu thì à, thật ra thì vừa rồi thì em có giới thiệu về anh trai mưa thì anh cũng <laughs> có hình dung một cái câu hỏi tại vì anh có suy nghĩ mà thì không biết là anh trai mưa của em thì tại sao mà hai người thân với nhau rồi có cái tên là anh trai mưa ờ, <laughs> gọi anh trai mưa kiểu một cách vui thôi chứ không có kiểu anh sợ ừ, kiểu mối quan hệ này kia đúng không dạ không chứ không phải là kiểu có mối quan hệ gì đó mờ à, ám là ấy em. thôi ấy ấy thôi đó mà <laughs> dạ. à, thật ra thì anh chị hỏi thôi để mình mình mình, mình giải đáp cái suy nghĩ trong trong trong lòng anh thôi thì thật sự thì anh nghĩ cũng chỉ là một anh người anh trai rất là thân với em bây giờ nào nói cái cảm giác về nhau đi bạn thì em thấy sao dạ con ờ, thấy anh khá trẻ so với tuổi ngoài hình ứa nhìn con sợ trắng quá cái đứng với con nó bị chạch <laughs> Thôi, bây giờ con run quá không? Con không nói được cái gì của cô ạ Run quá hả? Đâu dạ. có gì đâu run Người chủ động trước á Thành Nãy giờ là em run dữ lắm á Nói mà hỗn hển luôn á Dạ <laughs> Em cảm ơn ờ, sự gợi ý của chị ạ. Thì ờ, thật ra thì hôm nay đến với chương trình lần đầu tiên gặp em thì ờ, trước tiên thì nghe giọng nói của em rất là dễ thương. Thì sau khi được nhìn thấy mặt á thì thấy em rất là ngoại hình cũng như là giọng nói luôn, dễ thương như nhau. Em cảm ơn. Bây giờ ví dụ Thành nói đi, nếu như vậy em học xong rồi thì em sẽ ở đây hay là em về quê như thế nào? Tính tương lai coi nè nếu như mà em, ờ, học xong rồi á, thì định hướng công việc của em như thế nào? Em, ờ, ở đây hay là về quê? Hay là theo anh? Hay là theo anh? Đó, đúng rồi đó. <laughs> Con trả lời liền, con có ba option đó. Con học xong thì con sẽ ở đây làm việc luôn Rồi cái option thứ ba được không con? Theo anh nhưng mà phải để xem tình hình như nào. Mọi người xung quanh luôn đánh giá anh là một người tin tưởng. Còn, ờ, về tương lai thì anh, suy nghĩ như thế này thì cuộc đời có 3 giai đoạn tiền vận trung vận và hậu vận tiền vận có thể mình khó khăn một chút nhưng mà quan trọng ăn thích về hậu vận yeah. Dạ. mình được thoải mái hạnh phúc ừ, đó tư tưởng đó là tư tưởng cực kỳ để cho con tin tưởng bây đó. giờ tiến yeah. Dạ. tới nắm tay bạn gái ha yeah. <laughs> Mình dạ. em theo em thì khoảng bao lâu mình sẽ bước tới tiến tới hôn nhân gì đó em ờ, thế nào đó nắm tay bạn gái mời Cho em đứng lên tay nhé đây là cái nắm tay đầu con tiên của tâm, con con yên tâm Theo cô cảm nhận là cô yên tâm rồi đó đây anh diễm phúc lắm được nắm tay em đây là anh là người đầu tiên nắm tay ừ. em đó thì coi như là anh chủ động đối với bé này á, là thành là cái diện đầu tiên hết trơn dạ. dạ đúng rồi đó đó con đứng lên với anh đi rồi em sẽ hát tặng anh và mọi người ca khúc anh có về quảng trì với em không wow hay quá rồi truyền lửa đi thành truyền lửa đi cho em nó bớt rung nè anh có về Quảng Trị với em không? Trong bão táp nghe gió lao quan lửa Mạnh đấn miền trung công như đón gánh mẹ Suốt một đời dài dầu với nắng mưa anh có về Quảng Trị với em không? Từ thành cô tự bao đời trầm măng Mùa thu đến trong veo dòng thạnh hạn Ngon dòng hò trống vân và đầy vơi Giữa mênh mông nghe sóng biển vô bờ Hướng mâm lúa đập đứng dậy chiến tranh qua mà hố bom còn đầy tháng năm dài chẳng lập nổi đau thương dạ rồi <laughs> con xin hết rồi à. để em xin hát một đoạn của bài ờ, từ đó ừ. của phan mạnh quỳnh thật sự thì em hát không có hay hồi hồi bé thì ở nhà lâu lâu cũng hát nhà em thì cũng có nuôi chó với mèo ấy mà hát xong rồi nó bỏ đi luôn <laughs> không sao tấm lọc là được nhưng mà em ở lại là được rồi <laughs> bây giờ anh, anh đang nắm tay em mà sao em chạy được đúng không em bình tĩnh nha đừng chạy và hôn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngần làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu hòa vào cậy vương vào nắng và giấc mơ tôi có nàng trong bài ca ta viết thân thang <laughs> dễ thương mà nãy giờ mình có thể nói chuyện vui nhưng đã đến lúc chúng ta phải xem kiểm tra lại thật kỹ con tim của mình nha các bạn đừng để người khác hiểu lầm mình bấm bằng cả trái tim chuẩn bị một hai ba hết thời gian đồng nhịp luôn bắt một cái đồng nhịp luôn thật sự là hai trái tim rung động một lúc và cùng một nhịp luôn đấy bây giờ thành nó thành mình có máy đi coi như là cha mẹ của thành với cha mẹ của uh, bạn gái mình đó hoàng anh đó nhân dịp uh, hôm nay thì tham gia sự kiện một sự kiện uh, cũng uh, hiếm được gặp đó là lên sóng truyền hình được uh, gặp gỡ bé hoàng anh thì con uh, xin phép uh, cô chú cùng gia đình thì cho con uh, được uh, được uh, hôn uh, hôn lên à, má bé hoàng anh một cái <laughs> nào. nào cái này là sẽ ghi vào lịch sử sau này cứ mở youtube lên là thấy cái cái khúc này nha vén tóc nhẹ nhàng lên thành tấn công nào có đồng ý không rồi nhắm chiến đấu làm gì nhắm bức chân con rồi cánh mạnh dạng lên nào ừ cái gì đầu tiên cũng phải một cặp mới được đầu tiên là phải một cặp Ủa cô đầu tiên là phải một cặp bên đây nữa ta là phải bình tĩnh từ từ nào đúng không đầu Hết tiên sức phải bình tĩnh nè uhm, trời ơi đáng yêu làm sao á dù của anh trai trai mưa em gái mưa gì đó cũng bỏ qua một bên luôn ha băng qua dông bão mà tiến tới nào chúc hai bạn hạnh phúc